xa trên quê hương thanh bình với lời mẹ ru à ơi à ơi đây miền quê bên sông hồng bao la ấp ôm phù sa cho quê ta nở hoa trang sử quê hương biết bao liệt oanh lòng chợt dâng trào thuở ấy biết bao đơn đau giặc ta kéo tới nơi đây chúng cướp bóc tham lam và tan xác Thôi được rồi, tôi sẽ đi, rồi, cảm ơn Cái đứa thứ hai là bằng uh, tuổi Hiếu 92 Đúng rồi, con bé này Ừ Bây giờ nó làm gì? Nó đi làm cho bọn nhà Ừ bây giờ nó vẫn ở chỗ cũ bây giờ ông ấy hồi xưa về ông làm gì ở xã hồi xưa là nghỉ lên mấy lần rồi ờ, nghỉ rồi cơ mà mấy lần mà kiểu là nó không nhiệt tình lắm nhưng mà anh mới lên nhỉ ờ, bóng hòa đấy <coughs> báo lỗ báo lãi là mệt lắm thế hàng sáng xuống đấy bây giờ đây làm phụ chạy thì non con nghỉ đã nghỉ đó Còn chơi đấy nhiều Ninh Bình đón tóc vùng xã Ninh Bình 120 cây từ ở chỗ mà mà mà, mà tôi rẽ thì mới được còn cái đường ấy là có 100 thôi cái đường mà lấy về gần ờ, chỗ cầu rẽ là có 100 từ cầu rẽ về pháp vân có 100 pháp vân cầu rẽ là 100 pháp vân cầu rẽ về được 100 và tư là cầu rẽ là trong làm một bên đưa thứ ai thì ở trên thua biết bao đơn đau rằng đã kéo tới nơi đây chung gươm vòng tham lam để hương yên đưa lên đó cháy còn đây gương bao nhiêu anh hùng đánh lùi quân ta ba giờ là năm giờ là tối là với bao tình yêu thương anh chỉ đang ngồi tôi châm thứ thuốc ở trong con đường đi vào tương lai đi trước chuyển vào đi trước còn coi như cho đi ra vào cho nó cân rồi tính bỏ ra tính năm không được thì ông gì nhỉ họ tên gì nhỉ ừ? anh họ tên gì nhỉ ngô ngô tuấn an ngô tuấn an râu ngô ngô tuấn an chỉ vào vâng. ngô tuấn an <coughs> <coughs> <coughs> phơi nắng nó mới đẹp phải đi ngược nắng bao la đồng lúa mới chơi xanh ngát cánh chim con đi con đi đây tôi phải học học địch mà đang cơm nhưng mà học ba giờ mà học nghe trong lòng bâng khuâng mỗi cánh lúa mỗi hàng triệu gốc đa bên sông triền đê in trong tim ta bao niềm tha thiết ân thi ân thi ơi ôi hai tiếng yêu thương nặng tình quê hương từng trải qua đau thương khói lửa từng vượt qua gian nan đói khổ ngày vui đã đến cầm tay ta bước lên giờ thì vẫn phải ăn nào đến giữa rồi nói anh em với nhau là phải nói là như thế nào mà nói đấy phải đắp ăn rồi kém không phải ăn Ôi mà cái chuyện này cháu nó này thế nào cho đến mai trường dồn ra nào đông kia bao ánh mắt niềm tin sáng nó có bồn sớm rồi đấy rửa mày chưa ăn nó chung nhau được chưa làm đây ở đây đây ạ đường đón xuân về đường hai đường xong là cái làm này nó thì không anh đi tìm bên sông sông hoán ái sang sông kiều hiền bên nước xưa đã in hình em đêm đêm trăng lên với đầy thương nhớ đâu phải là, là đi vào đâu cho tới phố phường từ chợ phiên cho đến mái trường rộn ràng náo nức cùng vui buồn được cái đàn là giả ở không mấy ít đường bán là bây giờ muốn đúa muốn mua này là nó tết rồi

xanh ngát đến chim mộng mơ hoa nhã hương tóc đàn trẻ mơ cánh sen thắm môi em nghe trong lòng bâng quâng mỗi cánh lúa mỗi hàng tre mỗi gốc đa bên sông triển đê in trong tim ta bao niềm tha thiết tiếng yêu thương nặng tình quê hương từng trải qua đau thương khói lửa từng vượt qua gian nan đói khổ ngày vui đã đến cầm tay ta chia bao ánh mắt niềm tin xa cái này ngồi này chúng mày ở đâu đây ở gần ở gần tao này đâu đích mình chăm cái hỏi đâu cả ở đó là cái đó vui bước chân ghé thăm chợ đi lên đò đá hay sang chợ đìa anh đi tìm bên sông sông hoán ái sang sông Cửu hiền bên nước xưa đã in hình em đêm đêm trăng lên với đầy từng trải qua đau thương khói lửa từng vượt qua gian nan đói khổ ngày vui đã đến cầm tay ta bước lên đường sáng tươi cho đến mái trường rộn ràng náo nức cùng vui khúc hát miền quê